Xin chào tất cả các bạn và các chị em đang theo dõi video chia sẻ trực tiếp với ekip bác sĩ Lương Ngọc tiếp tục chia sẻ đến tất cả các bạn và các chị em trường hợp hút mỡ tạo dáng à, của các kỳ khách hàng và khách hàng ngày hôm nay là sinh năm 1982 trải qua hai lần sinh nở rồi và cũng một phần là do tính chất công việc của chị nữa thường xuyên tham dự những cái buổi tiệc tùng nên là căng nặng cũng như là mỡ thừa của chị rất là nhiều à, hôm nay thì chị thực hiện hút mỡ tạo dáng vùng bụng eo hông và kết hợp cả cái mỡ mông nữa thì chúng ta hãy cùng xem qua hình ảnh vùng bụng của chị trước nha đây đầu tiên thì chúng ta sẽ xem một số hình ảnh về số đo trước nha à, vùng bụng ngang rốn của chị là 83 cm à, vùng bụng dưới của chị là vùng bụng to nhất đó, là 96 cm và trên đúng là 77 đây độ dày mỡ vùng bụng của chị là khoảng 6 cm chị khách hàng này là cái dáng càng người là chỉ cao có 1m50 mấy thôi à, nên là so với cái tỷ lệ cái vùng bụng như vậy là cái mỡ rất là nhiều ha các chị em thấy ha đây chúng ta thấy những cái ngấn mỡ nó rõ ràng như vậy nè đây nguyên cái phần ngoài bụng dưới hai bên eo hông từ đây xuống đây là chúng ta thấy là cái hình bụng nó nó phì ra nè nó phình ra như một cái hình một cái trái bí vậy đó đó, ta xem thêm một số hình ảnh các góc khác ha đó đây là cái hình ảnh nè phút nằm này thấy rõ ràng không nó bầu ra nó không phải là hình chữ nhật nữa mà là nó bầu ra luôn ngay cái phần này nè nó phì ra hai bên rất là rõ nè và từ bụng trên đến xuống tới bụng dưới và thấy nè nó nhô ra rõ không có thấy một cái đường thẳng hết nè nó nhô nè nó gặp ghìu nè đó đây nó nhô nè đây nó nhô là cái đúng nó thắt vô hai bên eo hông thì nó phình ra rất là rõ đây hình ảnh này chúng ta có thể thấy rõ hơn cái độ sệ và cái độ dày của mỡ ha đó đây là cái phần sệ nè xuống qua khỏi cái cái quần luôn ngay cái phần lưng đến xuống cái phần mông của chị nè nó nó khất ngay cái chỗ này nè mỡ thừa nó phì ra rất là nhiều này đó chị cầm lên hai một hai cái ngón mở rất là dày đây hình ảnh này chúng ta thấy rõ hơn cái cái độ lớn của cái bụng nha chị khách hàng này chưa có thực hiện những cái dịch vụ thẩm mỹ nào nên chị rất là lo lắng à, chị lo đến mức mà hả chị nói là không có ngủ được luôn à, lo là sợ đau nè sợ là làm không có an toàn đó, nhưng mà khi mà gặp bác sĩ Lương Ngọc á, thì lại muốn cải thiện rất là nhiều vùng muốn làm vùng bụng muốn làm vùng lưng muốn làm vùng tay nữa đó nhưng mà khi mà bác sĩ giải thích và phân tích cho chị hiểu rõ thì à, khuyên chị là ưu tiên làm trước cái vùng bụng và kết hợp cái mỡ mông và các vùng còn lại thì có thể để vào đợt sau ừ. và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả nhé Dạ em chào bác sĩ Gây Mê, bác sĩ Lương Ngọc, bác sĩ Minh Sơn cùng anh chị em trong ekip ạ. Rồi, xin dạ. chào em, xin chào cả nhà à, chúng tôi đã hoàn thành tất cả các việc à, để tạo hình bụng trên bụng dưới và eo hông cũng như là xử lý chất lỏng mỡ để chuẩn bị phân bố vào vùng mông dạ. cho bạn khách hàng hôm nay à, thì kết quả bây giờ thì đã xong tất cả dạ. ekip chúng tôi uh, muốn uh, chia sẻ về cái hình ảnh dạ. cái thành quả lao động của mình với các chị em à không biết là các chị em và các bạn có ừ. thắc mắc hay là có lo lắng gì không để cho tôi trả lời thêm không dạ đúng rồi bác à, cũng giống như trường hợp của chị khách Hàng này nè bác ừ. À, có nhiều cái nỗi lo lắng trước khi thực hiện đó bác ừ. thì bác có thể chia sẻ cho các chị em một số thông tin để chị em có thể hiểu rõ hơn và an tâm và bớt lo lắng không bác dạ trước khi thực hiện ừ, đúng vậy riêng bạn khách hàng hôm nay thì rất là căng thẳng rất là lo lắng dạ. bạn đã tìm hiểu lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi từ rất là lâu dạ và đã đến chúng tôi ít nhất là hai lần để được tham vấn chia sẻ những cái kiến thức và những cái cách thức để cải dạ. thiện cái cái à, kết quả về mặt tạo hình hút mỡ tạo dáng cho bạn dạ. và hôm nay khi đến đây thì bạn không đến một mình mà cả dạ. ông xã đến tuy nhiên đến khi mà thực hiện thì cũng vẫn rất còn lo dạ. đó thì chúng tôi nghĩ cũng thông cảm với các chị em bởi vì chả mấy khi chúng ta lại vào bệnh viện mà lại chính mình là là trực tiếp vào phòng mổ để thực hiện dù là thủ thuật thẩm mỹ à, nào chăng nữa yeah. Dạ. thì chúng tôi khuyên các chị em thế này thôi chúng ta thấy là chúng ta đi ban đêm ấy, thường ừ. là chúng ta sợ hơn yeah. Dạ. và đi ban ngày mọi thứ nó sáng tỏ thì chúng ta không còn sợ bất kỳ điều gì nữa như vậy á, nếu mà để bớt đi những cái lo lắng căng thẳng và nỗi sợ hãi của mình ấy, chỉ có cách là chúng ta nhìn thấu tỏ và sáng tỏ mọi vấn đề thì cái nỗi lo nỗi sợ hãi nó sẽ bớt đi như vậy thì đối với trường hợp mình à, à muốn cải thiện à, sắc vóc thẩm mỹ thì mình cần nhìn sáng tỏ là cái phương pháp đó nó có những cái mặt nào nó ưu điểm nó lợi thế gì dạ. và quy trình nó nó sẽ diễn ra làm sao dạ. mình hiểu rõ mỗi cái bước mỗi quy trình nó có ý nghĩa gì với chính mình yeah. Dạ. sự an toàn và sắc vóc của mình thứ hai là mình thấu tỏ về đội ngũ mình biết năng lực của ekip của đội ngũ có khả năng à, cung cấp cho mình được cái dịch vụ đạt tiêu chí đẹp an toàn đó và mình hiểu rõ cơ thể của mình thông qua những kiểm tra những xét nghiệm những khám sàng lọc tốt yeah. Dạ. Dạ, à, như vậy á, thì mình rõ những cái yếu tố đó thì mình sẽ không còn lo lắng hoặc là còn rất ít dạ. đủ tự tin cho các chị em bởi vì thường là chúng ta lo là lo đau dạ. lo không an toàn dạ. lo không đẹp như vậy thì nếu chúng ta sáng tỏ và có niềm tin chắc chắn rằng chúng ta sẽ được kiểm soát đau tốt dạ. được kiểm soát an toàn tốt và được làm với ekip với ừ. phương pháp phù hợp thì chắc chắn mình sẽ giảm được mỡ và mình dạ. sẽ đạt được kết quả thẩm mỹ thì cái nỗi ừ. lo nó sẽ không còn dạ. hoặc là nó còn rất ít nha dạ. Ừ. thì vài cái khuyên lời khuyên và chia sẻ thêm với chị em như vậy dạ, đúng còn rồi tiếp đấy. theo thì các ừ. bạn có thể ngó ừ. ngắm quan sát kỹ hơn kết quả của tôi hôm nay nhé xin mời các bạn dạ. mời bác sĩ Sơn có thể dạ, đo mời anh dạ. Kiên tiến ừ. Dạ. lại gần hơn để cho các chị em xem rõ hơn về kết quả ngày hôm nay nhé sẽ bắt đầu bằng à. số đo thay đổi ở dưới của chị Hà ngày hôm nay dạ dạ oxy trung tâm hết là em báo rồi Dạ. hiện dạ. tại ghi nhận số đo vùng đây bất ổn đường 80 cm đúng không bác? 80 cm. 80 cm mà vòng bụng trước khi thực hiện của chị là 96, tức là mình đã giảm được 16 cm thôi không bác? Dạ. Giảm dạ. được 16 cm. Ừ. Dạ. À, trong vòng thời gian hơn 1 à, giờ 30 phút mới xuống thôi. Dạ đúng rồi bác đó em ngoài cái số đo thì em còn thấy được cái sự thay đổi rõ ràng về cái dáng ừ. bụng của chị nữa à, sự thay đổi thì chúng ta có thể thấy đỉnh ừ. trước đó ha dạ. phần bụng trên này nhô cao dạ. và chúng ta hoàn toàn không thấy được cái xương ừ. sườn ở hai bên dạ. còn hiện tại chúng ta thấy cái phần phần ừ. bụng trên đó đã biến mất cái phần khối lượng mỡ dạ. và hai cái xương sườn đã nhô cao đây dạ. để có thể thấy ha cái xương sườn nhô cao và cái bụng rốn và phần bụng trên thì là phần bụng dưới ừ thì nằm phía sau cái chiếc dây dạ bác sĩ đang để đây ha dạ đúng rồi bác khối mỡ bụng dưới cũng hoàn toàn ừ. hết và đi dần về hai eo hai bên thì vẫn là cái eo dạ à, tạo nên thương hiệu của chúng tôi ừ, đúng rồi hình eo thắt đáy lưng ong dạ và rất là cân xứng giữa hai bên dạ đúng Đẹp, rồi bác vừa làm nổi lên vòng 3 ừ. và vừa làm thắt rô rất là sâu dạ. điểm hai dạ. có điểm nhấn ừ. đó cái phần trước bụng trước của chị là bác ngay cái phần rốn em thấy nó có cái đường khuyết nó hằn vô và nó chia cái bụng của chị là hai hai phần nè bụng trên và bụng dưới rất là rõ luôn đúng không bác rồi. bây giờ có cái đường hành đây ừ. thì bây giờ thì không còn cái đường hành phân chia dạ. bụng trên và bụng dưới nữa dạ. da cơ cũng đã được làm co hồi rất là tốt dạ. và nó ôm vô cái khung khung cơ khung xương của khách hàng ngày hôm nay dạ. tạo nên cái hình dáng vóc dáng tổng thể của cái bụng ngày hôm nay rất là đẹp à, dạ. đặc biệt là khi nhìn nghiêng so với ừ. hình trước đây ha ừ. cái phần bụng trước nó cong võng ra phía trước ừ. thì hiện tại đây anh đây, phim cho chị em xem cái hình trước này rất là lớn đó chị em có thể cái thấy hình không trước và hình sau cái hình trước này nó, nó nó cái bụng nó nó võng ra phía trước rất là nhiều ừ. dạ. nốt thì vẫn như mọi khi thôi ừ. chúng ta chỉ có hai cái nốt nhỏ đây ở dạ. hai bên vào chậu dạ các dạ. chị em hãy coi các góc quay như thế ừ. nào đó để coi lại sự thay đổi uh, của chị khách hàng hôm nay dạ. dạ. Dạ rồi, các chị em hãy cùng xem lại một lần nữa cái hình ảnh của vùng bụng của chị khách hàng sau khi thực hiện ha à, Và cái lượng mỡ lấy ra ngày hôm nay một phần thì ekip đã chắc lọc ly tâm để chọn những cái mỡ khỏe nhất và cấy vào tạo dáng cho vùng ba của chị Dạ Rồi, chúng ta hãy cùng xem lại một số hình ảnh nữa nha, nha. Dạ. đó chúng ta thấy không cái vòng bụng bây giờ nó chỉ còn khoảng 80 cm thôi nó giảm so với trước khi thực hiện là 16 cm ừ. vòng bụng phẳng phiêu và đường cong vòng eo đã hiện lên rất là rõ rồi ừ.